20 việc có thể làm ở nhà để cảm thấy đời có ích mùa corona. Việc đầu tiên, scan 3D nhà mình hoặc thăm danh lam thắng cảnh từ xa do người khác scan. Sử dụng mạng xã hội Displayland. Các bạn có thể thấy rất nhiều danh lam thắng cảnh trên thế giới kể cả trường đại học Bách khoa Hà Nội và các siêu thị, các nhà hát lớn, các quán trà đá đã được đăng tải lên hết trên một mạng xã hội dành cho những người đam mê scan 3D và bạn hoàn toàn có thể download cái app này một cách miễn phí mà thậm chí không cần phải một cấu hình máy cao gì hết bạn cũng có thể scan 3D từ chính camera của mình và đóng góp vào kho tàng trên thế giới cho các bạn bè khắp năm châu cùng vào like và share Việc thứ hai, đọc sách giáo khoa miễn phí từ Đại học Cambridge. Đây là một việc hiếm hoi trong lịch sử khi lần đầu tiên nhà xuất bản Đại học Cambridge sẽ đập kho tóc mở sách miễn phí cho toàn nhân loại cho đến hết tháng 5 năm 2020 việc số 03 tham gia các học miễn phí tự động Harvard. Tiếp nối phong trào thì đủ các chủ đề ngành chuyên môn cũng đã được Đại học Harvard tung ra từ các vấn đề chính trị xã hội cho đến văn hóa nghệ thuật, tất cả có đủ hết trên cổng thông tin của Đại học Harvard. Ui à, dân Việt Nam này lên đông thế, Mình mình bao nhiêu rồi? 26 à? Các bạn quốc tế cũng thách đấu à? Oh my god, there's an Australian kid challenging me. Có một ông tướng ở Úc thách đấu mình tiếng Anh ở Úc hơn thì Việt Nam. Việc số 5, học tiếng Anh miễn phí với Ensa Pro anh Sa đã có một đợt hỗ trợ toàn dân và một đợt truyền thông không thể tốt đẹp hơn với việc tặng account 3 tháng cho tất cả mọi người trong đợt corona này. Các bạn top fan nếu như đã lỡ mấy đợt đăng ký của anh Sa thì hãy comment để được nhận phần quà nhé. Việc số 6, tải sách chuyên ngành miễn phí trên website của Bill Gates. Tổ chức OpenStax thuộc Đại học Rice đã được bơm rất nhiều tiền bởi quỹ Bill Melinda Gates để mở sách miễn phí cho sinh viên. Với phương châm mạnh thường quân là đã liên quan đến giáo dục là không có giới hạn gì hết thì các bạn hãy làm theo hướng dẫn ở đây để được truy cập và cấp vào cao đài miễn phí nhé. Việc số 7. Xem Netflix tập thể online trò chuyện cùng bạn bè thông qua Netflix Party Sau khi cài đặt add-on Netflix Party trên Google Chrome, người dùng chỉ cần xem phim như bình thường trên nền tảng này, rồi ấn vào biểu tượng NP màu đỏ trên góc màn hình để tạo ra một đường link. Sau đó gửi đường link đó cho bạn bè muốn xem cùng. Những người được gửi đường link sẽ có thể dùng xem, tua phim và bình luận qua mạng với bạn, chat và thả các biểu tượng cảm xúc trong suốt quá trình. số 8 tham quan trên 500 bảo tàng và phòng tranh nổi tiếng trên Google Arts and Cultures. Thời điểm này tất cả các bảo tàng chắc cũng vắng hoe như thế này thôi nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tham dự được mà không cần tốn một xu cho vé máy bay. Việc số 9 Nghe opera trực tiếp qua livestream của nhà hát The Metropolitan Opera của New York Mình nhớ khi đi xem opera thì vé thường rất đắt Nhưng bây giờ chúng ta đã có thể xem miễn phí rồi Và cực kỳ nhiều nội dung ở trên này đã được đăng tải lên cùng với phụ đề. Việc số 10. Đăng ký up cao miễn phí 30 ngày trên website đọc sách nói Audible. Những lúc dọn dẹp nhà cửa không thể dán mắt vào màn hình thì chúng ta đã có thể có sách nói để tranh thủ luyện rất tuyệt vời. Việc 11 dọn dẹp toàn bộ đồ đạc theo xu hướng tối giản với phong cách của Marie Kondo. Bạn biết không, dọn nhà cửa cũng là một nghệ thuật và người dọn nhà cũng là một nghệ sĩ. Và chương trình Tidying Up with Marie Kondo đã từng là đỉnh cao của nghệ thuật đó với việc được đề cử giải Emmy năm 2019. Các bạn thử nghe sáng kiến của cô người Nhật này để xem có thể cải thiện được căn nhà mình trong dịp này không. Quý siêu toàn bộ đang rất hot trên Netflix, tuy nhiên nếu như bạn không có Netflix có thể dùng xem các cái video tổng hợp và trích đoạn ở trên YouTube. Còn các top fan hãy inbox để được account Netflix Pro nhé. 12. Xem hàng trăm gợi ý về những việc có thể làm ở nhà liên quan đến phim ảnh, siêu truyền hình, âm nhạc, game nấu ăn và cả ý tưởng trong trẻ từ tờ New York Times. 13. Nghiền ngẫm những bộ phim trong IMDb Top 250 Cả một kho tàng khổng lồ những bộ phim kinh điển nhất đang chờ đợi các bạn với cả song ngữ phụ đề Anh Việt 14. Xem phim phụ đề kép song ngữ trên giới học tiếng Anh với Poplayer Trên máy tính thì phần mềm Poplayer đến từ Hàn Quốc là phần mềm tốt nhất để cho dân học ngoại ngữ để có thể xem phụ đề song ngữ và rất nhiều tính năng khác như bookmark, tự động download phụ đề, tự động nhận dạng các phân cảnh. mười lăm xem YouTube chụp lại từng khoảnh khắc quan trọng và ghi chú với mốc nốt. Với các bộ phim đã có thể tải về máy tính thì chúng ta đã có Pop Player, nhưng với các bộ phim online hoặc là với các video clip online, chúng ta hoàn toàn có thể ghi chú và lấy các screenshot chụp lại màn hình với công cụ mốc nốt mà hoàn toàn không cần phải download file về máy tính cũng như lưu giữ file ảnh ở một nơi. Đây là một nền tảng đám mây và những ghi chú này sẽ đi với theo chúng ta khắp mọi nơi cùng với rất nhiều tính năng khủng như chụp lại màn hình và nhận diện ký tự ngay tại chỗ. 16 Học cốt tại nhà với Free Code Camp Biết đâu một ngày các bạn có thể chế ra những robot có thể phục vụ tất cả những việc nặng nhọc ở nhà cho mình thì sao? Hiện nay ngành khoa học máy tính là một trong những ngành khó nhất vì giúp chúng ta có thể tự động hóa và tăng quy mô sản xuất, tăng năng suất một cách rất dễ dàng. Và nếu như miễn phí thì không còn gì tuyệt vời hơn thế với tất cả các khóa học về HTML, CSS, JavaScript, các khóa học về khoa học máy tính và cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, ngôn ngữ lập trình Python đang chờ sẵn các bạn ở đây. 17 là một cầu khuyến mại. Ở đây có hơn 500 khóa học miễn phí đến từ các trường đại học Ivy League hàng đầu nước Mỹ đang đợi bạn. Nếu các bạn chưa chọn được khóa học nào trong suốt nãy giờ thì chưa hiểu các bạn định học gì nữa. Tuy nhiên, 500 khóa học này thì hết cho chỗ để bạn. Nếu như một ngày các trường này nổi hứng lên cấp bằng online thì có khi chúng ta sẽ là những người đầu tiên được bằng từ tất cả các trường đại học Ivy League. 18. Lập nhóm học online và học theo phong cách thế kỷ 21 với công nghệ crowdsourcing. Cần gì Harvard khi chúng ta có thể tự học với nhau học những khoa học mà Harvard còn không có. Crowdsourcing là công nghệ cho phép chúng ta có thể cùng chữa bài tập và vốt bài tập cho nhau để chọn ra đáp án tốt nhất. Như vậy, việc học sẽ không chỉ còn là cô đơn một mình, mà nhờ cộng đồng chúng ta có thể biết được những ý tưởng sáng tạo và hay ho nhất của những con người đỉnh cao trong xã hội. Mình có mở một Lớp Online ở trong đường link mà các bạn nhớ click vào nhé. 19 tham gia giao lưu hội đọc sách tập thể online khổng lồ trên Flipgrid hướng phong trào World Read Aloud Day. Lấy một cuốn sách bất kỳ mà bạn yêu thích, đọc cho nhau nghe để chia sẻ và trấn an tinh thần cho nhau trong những ngày khó khăn này. Ngày xưa có một người làm nghề khai thác vàng 20 cuối cùng xem lại Tangle để học hỏi Rapunzel về cách sống một mình và đối mặt với nỗi cô đơn. Cái tên đã nói lên tất cả. Đúng là thời gian vừa qua đã có nhiều người phát Rapunzel cả lên vì bị nằm nhà. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu rằng có những cảnh đời còn khổ hơn chúng ta rất nhiều. Ví dụ như Rapunzel ở đây đã từng có kinh nghiệm ở nhà một mình suốt 18 năm thì sao? Chúng ta có thể hỏi được những gì? Đây cũng là bí kíp cuối cùng trong 20 bí kíp của video clip rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.